được Đức Phật dạy về lẽ vô thường và khuyên Đức Vua nên làm phước, tu tạo công đức, hồi hướng cho mẹ. Tụng bài kinh chúng ta sẽ biết việc làm phúc, tu tạo công đức, hồi hướng đến vong nhân là điều rất cần thiết. Quý Thầy rất mong bà con nhân dân biết nương Tam Bảo để làm tròn bổn phận trả hiếu của mình.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 Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư tăng chùa Ba Vàng chúng con theo sự chỉ dạy trên sư phụ và sự cắt cử của đại tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng kinh Phật để cầu bình an cho quý Phật tử cùng bà con nhân dân gần xa. Nguyện cho Phật tử bà con nhân dân được tam bảo che chở, tai ách tật bệnh tiêu trừ, thọ mạng dài lâu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 chí tâm đảnh lễ thập phương Pháp giới thường trụ tam bảo. chí tâm đảnh lễ thập phương Pháp giới thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo lương xa nhiên pháp giới mong quân chư phật ngài hồi tất diệu văn tùy sự kiết thường bận thanh đi phương ngân chư phật hiện toàn thân nam mô hương vân cai bồ tát nam mô hương vân vương đại bồ tát ma ha tát vô thường tâm tâm vi diệu phạm bạch thiên vàng kiếp năng tao ngộ ngã kim kiện văn đắng to trì nguyện dài như lai dân thực nghĩa nam mô cai bảo tạng bồ tát nam mô cai bảo tạng bồ tát nam mô cái trú tài tinh xa nương xa về thuyền pháp cho hàng trời người và long thần luôn ấy mẹ vua ba tư năm tuổi hơn chín mươi chợt lâm trọng bệnh vì không trí đúng thầy đúng thuốc nên đã qua đời vua và quân tăng làm lễ tăng theo pháp rồi đưa đi an táng tăng sự xong mọi người trở về ghé ngang qua chỗ Phật luôn ấy vua quần áo sóc xếp dày dép chạy trật vươn đến làm lễ bên chân Phật Đức Phật mời vua ngồi xuống rồi hỏi vua từ đâu đến mà áo quần dơ dây về mang tiêu tuy sao lại ra nông nổi này nhà vua làm lễ rồi đám bạch đức thế tôn tai hầu của nước tuổi hơn chín mươi măng phải trồng bệnh vừa mới qua đời con đưa linh cứu ra mồ rồi trở về ghế qua đây tâm đức thế tôn đấng vật bao với vua từ xưa đến nay có bốn việc đáng sợ nhất một là sinh ra rồi phải già yếu hai là bệnh xe tiểu tuy ba là chết rồi thần thân ra đi môn là phái xa lìa quyến thuộc vạn vẫn vô thường không thể dài lâu chẳng ngàn cùng người mỗi ngày trôi qua mang sống giảm dần như nước năm sông chảy mãi không ngừng mà người mau trong cùng lại như vậy bảy giờ đấng thế tôn liền nói kể như nước sông chảy máu theo dòng trôi đi mãi màn người cũng như vậy qua rồi không trở lại rồi đừng vật nói với vua rằng mọi vật trên đời đều như vậy không có cái gì trương tôn mọi người đều phải chết không ai tranh được lẽ này các vị quân vương thiên vũ tông chân nhân chỉ đến chư phật thuở xưa nay có còn đâu vua không nên buồn thương vô ích có ai đến từng minh làm người con yêu thảo thương yêu cha mẹ đã mừng thì phải làm vương tu tạo công đức ngồi hướng cho cha mẹ như là việc chuẩn bị lương thực gửi cho người thân lúc đi xa nghe đức phật dạy xong vua và quân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 lần vàng ra gia gia đặng ta hiện ra gia rằng đế tam biểu tam bồn đa gia đặng điện tam bề giang thế bề giang thế bề giang gia tam bộ miên đế to nam bộ bạc gia bạc đế bề giang gia lô lô tịnh lưu ly Đàn đà hình đại ra đế tăng biểu tăng bồ đàn gia răng địa tăng Về sang thề về sang thề về sang sản tăng bồ nghiêng đế to Nam mô hoàng gia hoàng đế về sang sao lô tinh lưu ly văn lặng vàng Đại gia răng tăng đại gia răng đế tăng biểu tăng bồ đàn gia răng địa tăng Về sang thề về sang thề về sang sản tăng bồ nghiêng đế to Nam mô hoàng gia hoàng đế về sang sao lô tinh lưu ly văn lặng vàng hành đại gia ra thiên tăng biên tăng bồ na ya rang thiên tăng về rang thế rang thế rang rang bồ yên thế to tiêu ta căn tường tường chu năng bồ ta mang đạo đang nam ma bang ra đề a ra ra ta năng nam đang địa tăng kế cứ e cứ e ông ông nhập ba ra nhập ba ra nhầm ba ra đi đăng đăng đăng đăng đi đăng đi đi ra vân đăng vân đăng đề căn đề về sa ba nằm bồ tam bằng đa bồ đà nằm ma băng ra đề a đa giá ta nằm nằm đăng địa ta ghê ghê ghê ôm ôm nhầm ba ra nhầm ba ra băng ra nhầm ba ra băng ra nhầm ba ra đi đăng đi đa vân đăng vân đăng đề căn đề về sa ba nằm bồ tam bằng đa bồ đà ra nhập và ra Đà đi đăng đăng đi đi vâng đăng đi đi la vấn đăng vấn đăng đi con đi về xa ba quyền ngày an lành đêm an lành ngày đêm sổ thời trong tinh cả thời đại an lành nó quyền chư thường sư tướng nhiên thọ quyền ngày an lành đêm an lành ngày đêm sau thời thường an lành nó trong tinh cả thời thầy an lành na gia hồ nguyện ấy an lành đêm an lành ngày đêm dẫu thời thường an lành trong từng cả thời thấy an lành nguyện chữ hồ pháp thường ủng hộ nam mô tiêu tai giang kiên tượng bồ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 chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hoa cầu đạo bồ đề trên sư phụ cùng chư tăng ni phật tự chùa ba vàng cùng công đức lễ Phật tùng kinh hôm nay xin hồi hướng đến chư thiên thiền thần hộ pháp Nguyện xin các ngài đồng gia hộ cho tất cả Phật tử bà con nhân dân có duyên tùng kinh. Cùng với chúng con hôm nay được tam bảo hộ trì tai anh tần bình tiêu trừ. Oan khiên hoa dài phúc lành tăng trường tuổi thọ kéo dài các sự kiết tường ưng dung lời Phật dạy đạt được chứng hạnh phúc lại nguyện hồi hướng phước lành tới cha mẹ đã qua vàng cùng hết thảy gia tiên tiền tổ của tất cả tăng ni Phật tự chúng con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 từ à, quy y tăng ơi nguyện à, cho chúng à, sinh quản lý đại chúng hiện tại không nghe ngài hòa nam thanh chúng nguyện đem công đức này hướng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 tu tạo công đức mới có thể giúp được cha mẹ, người thân của mình đã quá vãng. Vậy nên bà con chúng ta chăm tụng lại video này nhiều lần. Chúng ta không chỉ tụng đầu năm thôi mà chúng ta có thể tụng cả năm cũng được nhé. Và ngày mai vào lúc 20 giờ, quý thầy sẽ lại tụng kinh cầu an giúp cho mọi người biết cách tạo phước báu để thăng tiến